đi vào lý thuyết dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường ở à, đường tròn thì ta có hai dấu hiệu chính. Dấu hiệu thứ nhất đó là nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung, chỉ có một điểm chung, được chưa? Thì đường thẳng đó được gọi là tiếp tuyến của đường đường tròn, được chưa nào? Hay nói cách khác là đường thẳng và đường tròn tiếp xúc à tiếp xúc nhau thì lúc này Đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung duy, à, duy nhất và đường thẳng trong trường hợp này được gọi là tiếp tuyến của đường à, đường tròn. Đó là dấu hiệu thứ nhất các bạn lưu ý nhé. Ta có đường tròn tâm O, được chưa nào? Và lúc này là đường thẳng D của mình chỉ có một điểm chung với đường tròn tâm O đó là điểm à điểm H chỉ có một điểm chung thôi ạ. Được chưa? Đó là dấu hiệu thứ nhất. Vâng, và tiếp theo đó là dấu hiệu thứ hai. Vâng, dấu hiệu thứ hai là gì ạ? Nếu khoảng cách từ tâm đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn. Nếu khoảng cách từ tâm của đường tròn tới đường thẳng bằng đúng bán kính của đường tròn thì đường thẳng đó được gọi là tiếp tuyến của đường à, đường tròn. Vậy các bạn nhớ cho cô là để chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì ta chứng minh theo hai cách. Cách thứ nhất là ta chỉ ra đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung dí à duy nhất chung